đảng kêu dân tố tài sản bất minh của cán bộ, dân sợ mắc tội vu cáo. Ban bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam mới đây ra chỉ thị về thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ án tham nhũng, trong đó có điều khoản khuyến khích người dân tố cáo tài sản bất minh của cán bộ, theo tường thuật trên các báo mạng Việt Nam Net, Yen News, nhà đầu tư và trí thức và cuộc sống. Tuy nhiên, theo quan sát của đài VOA, phản ứng về thông tin kể trên qua mạng xã hội không ít người bày tỏ nghi ngại rằng người dân có thể bị quy tội vu cáo khi tố giác quan chức. Toàn văn chỉ thị của ban bí thư ban hành hôm mùng 2 tháng 6 được Việt Nam Net đăng lại hôm mùng 9 tháng 6 thể hiện quyết tâm của Đảng Cộng sản trong việc nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự và tham nhũng kinh tế. Bản chỉ thị nhấn mạnh vào yêu cầu phải giả soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Văn bản của Ban Bí thư cũng có điều khoản yêu cầu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể ta tăng cường giám sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt. Trong cùng điều khoản này, chỉ thị viết rằng cần phải có cơ chế phát huy hiệu quả vai trò giám sát của nhân dân, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác tài sản bất minh và sai phạm trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng. Trong một cuộc thảo luận trên diễn đàn nhà báo và chính sách về chỉ thị, nhiều người đưa ra ý kiến ngắn gọn rằng họ trả dạy hoặc thôi ạ. À. Có thành viên đưa ra ý kiến châm biếm rằng các lực lượng công an, an ninh, thuế, tài nguyên và môi trường theo dõi và biết hết mọi đồng tĩnh của các quan chức, sao lại xuống dân tố giác. Một số thành viên khác bình luận rằng tự do dân chủ bị hạn chế sao giám sát được hoặc nêu lên mối lo rằng tố giác chưa chắc đã đem lại kết quả gì, nhưng chắc chắn gặp phiền phức cho bản thân, thậm chí có thể còn nhận án vu khống, xâm phạm đời tư hay nặng hơn nữa là làm lộ bí mật nhà nước. Theo tìm hiểu của đài VOA, những mối lo ngại kể trên là có cơ sở. Một bài phân tích của tác giả Lê Đức Trung thuộc Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ, đăng trên trang web của Viện hồi cuối tháng 10 năm 2020 có đoạn chỉ ra rằng căn cứ vào luật phòng chống tham nhũng năm 2012 và một thông tư năm 2013 của Thanh tra Chính phủ. Có thể thấy việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn hiện nay mới chỉ được giới hạn ở phạm vi hẹp trong nội bộ cơ quan, đơn vị mà chưa mở rộng việc công khai đến người dân. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động vì dân chủ được nhiều người biết tiếng, đặt vấn đề rằng các lãnh đạo và các quan chức thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải công khai tài sản trước toàn dân, có như vậy người dân mới so sánh và tố giác được. Nếu không theo trình tự như vậy, khi người dân tố giác, phía Đảng Cộng sản có thể quy cho dân tội vu cáo, ông Quang A cảnh báo. Nhà hoạt động này nói với đài VOA rằng vai trò của người dân trong tố giác quan chức chỉ có thể có sức mạnh khi nhà nước tạo ra khuôn khổ pháp lý để người dân tập hợp lại với nhau trong một tổ chức, ví dụ như một hội thúc đẩy liêm chính từng người dân không làm được gì cả. Chỉ có đứng dưới một tổ chức nhất định thì người dân mới có khả năng làm được. Rất tiếc là Đảng Cộng sản Việt Nam cản trở, cho nên việc khuyến khích người dân tố giác khó có hiệu quả. Điều quan trọng là phải để cho người dân lập các tổ chức và các tổ chức đó lên tiếng, các tổ chức đó mới có khả năng, năng lực và sức mạnh. Vận tiến sĩ Quang A đưa ra nhận định rằng khi một hội có tư cách pháp nhân đứng ra thu thập bằng chứng và tố giác quan chức, chính quyền sẽ khó quy tội vu cáo cho một tổ chức như vậy hơn là quy tội cho một người dân đơn lẻ. Vì vậy, việc ra đời những hội đoàn thực chất của người dân vẫn là một viễn cảnh xa vời. Ông Quang A nói thêm, Đảng Cộng sản Việt Nam nói người dân làm chủ nhưng họ chỉ muốn người dân là từng người một, như những chiếc đũa dời dạc. Họ bẻ tạch cái là xong, không để cho những chiếc đũa này gộp thành bó đũa, thành tổ chức. Điều này những người Cộng sản Việt Nam hiểu rất rất là kỹ. Bất cứ ai nhăm nhe tạo thành tổ chức gì đấy là họ diệt ngay từ trong trứng nước. Tiến sĩ Quang A kết luận rằng chừng nào đảng Cộng sản không thay đổi tư duy về công khai thông tin tài sản quan chức và cho dân lập tổ chức, những lời kêu gọi của đảng chỉ là biệt mà thôi. Bài phân tích của tác giả Lê Đức Trung đăng trên trang web của Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra hồi cuối tháng 10 năm 2020 đã chỉ ra rằng quy định về công khai có tính chất nội bộ khép kín như hiện nay chưa phát huy tác dụng của việc kê khai tài sản. Và đưa ra đề nghị rằng về lâu dài, cần phải công khai bản kê khai tài sản, thu nhập người có nghĩa vụ kê khai tại nơi làm việc, nơi cư trú và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Xin tiền mua vaccine, chính phủ và dân hay vị dân. Giữa lúc các ca lây nhiễm COVID-19 ở Việt Nam lên tới nhiều ngàn, chính quyền đang cố gắng xin xỏ người dân, doanh nghiệp và bất cứ ai có tiền đóng góp cho quỹ mua vaccine dù những người ủng hộ chính quyền sẵn sàng bao biện cho các quan chức mỗi khi có ý kiến nói Hà Nội chậm trễ trong việc mua và tiêm vaccine bảo vệ sức khỏe cho người dân. Các số liệu cho thấy Việt Nam chậm hơn các láng giềng ASEAN ở Đông Nam Á, chỉ trừ so với các nước đã tiêm được vaccine cho quá nửa số người lớn như Anh Quốc. Theo một bài báo từ Malaysia, nước này đã tiêm xong hai mũi vaccine cho 3,5% dân số và 6,2% dân được tiêm một mũi tính tới đầu tháng 6, so với con số 1,1% dân số mới được tiêm mũi đầu tiên ở Việt Nam. Ngay tại nước rối loạn xã hội nghiêm trọng như Myanmar, số người được tiêm hai mũi vaccine tính tới đầu tháng 6 cũng là 2,3%, kém con số 3,9% của Indonesia nhưng nhiều hơn 1,6% của Thái Lan và 1,1% của Philippines. Vậy nên có thể khẳng định Việt Nam không có những cố gắng đúng mức và đúng lúc để có vaccine sớm nhất có thể. Lý do có thể là còn mãi mê lo chuyện ghế ở đại hội đảng, quốc hội hoặc chủ quan cho rằng ta chống dịch giỏi thì chưa vội gì phải nghĩ tới vaccine. Thậm chí có người còn nói vì Việt Nam chống dịch giỏi quá nên các hãng sản xuất vaccine không ưu tiên. Diện chuyện phải tới bây giờ chính quyền mới đi xin tiền để mua vaccine cũng cho thấy họ không ý thức được chuyện cần tiêm vaccine sớm cho dân để xã hội có thể hoạt động bình thường. Để so sánh với chuyện Việt Nam quyên tiền tiêu, anh đã tiêu và cam kết cả trăm tỷ bảng trả tiền cho người lao động ngồi nhà và hỗ trợ cho người khó, khăn tính tới hết tháng 9 2021, chưa kể tiền mua vaccine và tiêm hoàn toàn miễn phí cho dân. Còn tại Việt Nam, có nơi cần gia công văn chính thức yêu cầu đóng góp tiền rồi lại thu hồi công văn. Thật chẳng phải chính phủ vì dân mà là chính phủ vòi dân, nếu các quan chức Việt Nam luôn khiêm nhường và không tự vỗ ngực Việt Nam đã bao giờ được như thế này chưa và rằng khối nơi trên thế giới không bằng Việt Nam thì có thể hiểu được khi họ ngửa tay xin tiền mua vaccine. Nhưng không, họ luôn ngạo nghễ bất chấp chuyện ném nhiều ngàn tỷ đồng tiền thuế thu của dân xuống sông xuống bể trong các vụ thu lỗ của doanh nghiệp nhà nước, chưa kể những khoản khổng lồ từ ngân sách mất đi vì tham nhũng. Chỉ riêng số lỗ ở Vinasincat đầy nhiều năm, chừng 13.500 tỷ đồng, cũng đã gần bằng một nửa số tiền trên 25.000 tỷ đồng Hà Nội ước tính họ cần để mua 150 triệu liều vaccine về tiêm cho khoảng 75 triệu số người lớn. Còn gần đây hơn, khoản đội vốn ở tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông vốn đã chậm tiến độ nhiều năm và có những người dân tuyên bố sẽ không bao giờ dám đi, cũng đã đủ để mua chừng 60 triệu liều vaccine với cách vận hành nặng về tiền và quan hệ như ở Việt Nam, việc phân phối vaccine cũng khó đảm bảo công bằng. Những người nhiều tiền, nhiều quan hệ có nhiều khả năng được tiêm vaccine sớm hơn kể cả khi rủi ro của họ không bằng những người nghèo hơn. Nhìn vào con số thống kê của Ngân hàng Thế giới WB, thực tế người nghèo ở Việt Nam ngày càng bị bỏ lại sau dù đất nước có khấm khá lên. Tổng thu nhập của 20% người nghèo nhất xã hội Việt Nam chiếm 7,8% tổng thu nhập quốc gia hồi năm 1990. Tới năm 2018 con số này chỉ còn 6,7%. Trong khi đó, con số để so sánh của Thái Lan hồi năm 1990 là 5,9% và hồi năm 2018 là 7,2%. Một vấn đề khác ở Việt Nam là người dân có thể bị chính quyền vào nhà bắn chết mà chẳng có ai có quyền đòi hỏi phải điều tra như trong vụ hạ sát đảng viên lâu năm Lê Đình Kình. Ở Anh ngay cả khi đã biết là khủng bố 10-10, chứ không phải vu oan, người ta vẫn phải điều tra mỗi khi có vụ cảnh sát bắn chết người để đảm bảo những người được dân nuôi và trả tiền mua súng không lạm dụng quyền lực như báo vừa đưa hôm mùng 10 tháng 6. Thật không hiểu tính ưu việt mang tên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nằm ở đâu.